Bài này gồng mông giật mông bắt mặt của em Round 2 Come on Lên nào một Cao lên Bang ba Bốn Năm Đúng rồi xem ơi Sáu Bảy Tám Chín Mười Come on bài luôn mới tập xôn qua má mới tập xôn qua à, à, 25 à. kg cặp đem đây luôn quay phim thôi đâu cần tập nó chết đâu lên tạ 30 kg cho nó sốc em thôi Má tập bài này mà sao bài dai với bài tại sao các bạn Nó đuối Má lực bất tòng tâm luôn á Mình thấy nó nhẹ nhưng mà lên không nổi Má giống như cảm giác thấy nhỏ con gái nhỏ Đẹp cực kỳ luôn No feeling Sao giờ cục nào cũng nặng em ơi Má tập tới giờ phút này cục nào cũng nặng hết Vô tập đi con Nãy biết tập mười mấy bài rồi chưa ờ hôm sung lắm mà sung cái gì ờ. hôm nay tập 4 nhóm cơ mỗi nhóm 3 bài 12 bài à, tập vậy đó người ta tập 12 set là bỏ về mẹ rồi tập 12 bài bài hai ba set ba set mệt chết cha luôn tập cường độ cao nãy giờ tập mới có nửa tiếng rồi đó bởi tao nói đó cái hay của một giáo án á không phải là tập bài gì mà là cách tập sao bài chỉ để cho tụi em nhớ bài thôi đúng không giống như cái thằng mới vô 3 tháng á nó tập ừ, đâu có tập cục này đâu tập cục 5 kg à nó tập xong nó ngồi ra nhắn tin gái kìa <laughs> lên lên lên anh đừng bỏ cái này anh không bơm lên nổi mà cầm luôn cái nó, nó nặng cái tay nè mấy em tập gym em có cảm giác cái tay mà cầm cục xà bông nó lắc lắc lắc lắc chưa rồi về tắm á hết đường xà bông sao tụi em tập tới cái cái cái đẳng cấp đó đó là mới hiểu gym là gì hiểu không gym là đời mà anh đó do đó giờ tập tay, tay, trái trước <laughs> má mẹ bỏ vào đây chứ thiệt không lẽ bỏ vào đây chứ thiệt đó ngày mới đầu tiên tập tạ vô cái gặp thằng thằng thằng thằng thằng bt chùa ở đâu không biết nữa nó chỉ ngày đầu ngày đầu ngày đầu tập tập tay tập vai tập ngực rồi tập tay tập lưng xong cái lúc đó anh mới hỏi ủa anh anh chỉ bài nào vô chân anh giờ tập con mẹ gì đâu ngại cái gì cũng tay cho vậy cái anh hỏi cái gì cái gì cũng tay đằng sau cái nói thì đó tay kéo tay duỗi tay xoay tay đẩy tay kéo vậy nào tay chân mỗi tay quá mà mà tập được gì mà cả tuần tập tập vậy cũng tập được ha đau thế mồ nói tập chân hả chân ngày 6 tháng đi con ngủ hả đó ừ quá sao rồi. đâu cái khái niệm đấy vậy ta chân 6 tháng đi con tết nền thôi chứ không phải chỗ tạ tết nền gọng nội á giờ tập xong mỏi mẹ sao gọng trời ơi tập bài đầu có gọng được chứ bài này nó mỏi lắm nó mỏi đâu còn lực đâu gọng đó đau không gì mà đau đau rồi không mà cái tay tay tay cái khúc gỗ vậy đó bị bắt Parkinson kiểm soát không được bắt Parkinson kiểm soát không được hai ba bốn năm sáu bảy cao lên tám one more Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tay phải